Theo Công an Quảng Ninh, năm 2022, đơn vị đạt được mục tiêu phòng ngừa kiềm chế, làm giảm tội phạm hình sự, giảm 0,7% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ 2021. Kết quả điều tra khám phá các vụ án hình sự của địa phương vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra. Tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 85,7%, riêng điều tra khám phá án rất nghiêm trọng trở lên đạt 100%. Ngoài ra, công tác đấu tranh với tội phạm hoạt động theo băng nhóm được triển khai bài bản quyết liệt, triệt xóa làm tan rã 70 nhóm. Đáng chú ý, các lực lượng thuộc công an tỉnh triệt phá nhiều đường dây tội phạm đánh bạc qua mạng quy mô lớn, số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng. Công tác phòng chống tội phạm về ma túy, tội và vi phạm pháp luật về kinh tế tham nhũng môi trường đạt hiệu quả cao hơn năm 2021, được Bộ Công an các cấp ngành trên địa bàn tỉnh đánh giá cao.